và rất an toàn và tiện nghi thưa quý vị điều hòa mát lạnh luôn và đặc biệt là khi miền Bắc chúng ta đang ở trong một cái mùa đông giá lạnh thì chúng ta mua xe, xe này về à, tránh nắng tránh mưa tránh rét rất là tốt luôn giá thành thì cực kỳ là hợp lý và điều đặc biệt và nổi trội của dòng xe này là động cơ nhé quý vị nhé động cơ của chiếc xe này rất là tiết kiệm nhiên liệu và hai nữa là bền bỉ ít hỏng vặt thưa quý vị Đấy. đã được khẳng định rất nhiều năm trên thị trường Việt Nam rồi và đã được người Việt uh, tin dùng rồi đó chính là chiếc xe Kia Spectra thưa quý vị chiếc xe này đi có thể đầm hơn máy còn bốc hơn cả xe Gentra và xe Lacetti thưa quý vị nhá kể cả là khung gầm của nó cũng vậy rất là chắc chắn ít bị mọt thưa quý vị đấy và chúng tôi đang giới thiệu cho quý vị đó chính là chiếc xe Kia Spectra sản xuất cuối năm 2003 với giá bán chỉ 85 triệu đồng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 Đấy, rồi tất cả mọi thứ đầy đủ hết thưa quý vị nhá Màn hình cam lùi rồi là camera giám sát hành trình Đầy đủ hết thưa quý vị Mà giá chỉ có 85 triệu đồng thôi Quý vị còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho chúng tôi Đây, còn bây giờ xin phép quý vị là tôi sẽ đi à, vào từng phần chi tiết của chiếc xe này như quý vị nhá Đây cái mặt cabo của nó đây Chúng ta thấy còn căng không? Rất là khớp khít nhá Không có dấu hiệu gì của sự cong vênh đâu thưa quý vị Cái đèn pha phía trước đây Không bị hoen ố hay là bị bạc màu đâu Kể cả là cái đèn pha bên lái này vậy cũng còn trong veo luôn không bị nứt vỡ một chút nào ba lần sốc phía trước này không bị ờ, tắt ma tít nhiều hay bị đứt vỡ gì đâu và cũng còn rất là khớp khít luôn mặt la răng của nó đây vẫn là mặt la răng zin và kể cả các cái nắp chụp uh, biểu tượng Kia ở chính giữa vẫn là cái nắp chụp zin cho xe từ đầu nhá nhiều xe Kia Spectra là mất hết các cái nắp chụp này rồi nhưng chiếc xe này thì lại còn nguyên luôn bốn quả lốp còn rất mới luôn quý vị còn đến 90% luôn cho quý vị lốp Michelin luôn bốn quả lốp mới luôn đây mặt la răng của nó đây thân vỏ thì cũng khá là căng nhá thưa quý vị nhá đấy, chúng ta đây kể cả là cái keo phủ sân của nhà sản xuất đây quý vị này đấy ở cái hộp bu lê này đấy, chúng ta thấy nó còn còn cơ mà đấy chúng ta thấy là như vậy rất là chất lượng luôn thưa quý vị kể cả cái lốp sau này đây bốn quả lốp mới tinh thưa quý vị nhá đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá đấy tuy là rẻ tiền thôi nhưng mà vẫn còn là vẫn phải là chất lượng thôi quý vị rất là đẹp luôn thưa quý vị đấy cam lùi đầy đủ hết đèn hậu của nó đây sáng choang luôn kể cả đèn sau bên phụ này cũng vậy cũng còn trong veo luôn thưa quý vị nhá và tôi quay cận cảnh từ phía sau bên phụ để quý vị và các bạn theo dõi không có chúng ta thấy giá rẻ và chúng ta tưởng là chất lượng kém đâu với chúng tôi thì là kể cả rẻ vẫn phải đẹp và vẫn phải là chất lượng đây còn lốp này cũng vậy mới tinh luôn Đây khoang lốp của nó đây Không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu Và cái mặt la răng của nó đây Đấy thân vỏ từ phía bên phụ đây Chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của cái sự đắp ma tít nhiều luôn Đây khoang lốp phía trước đây Không bị vọt mục Đấy, không bị cắt vá Lốp thì vẫn còn dày bịch luôn Thưa quý vị và quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi tôi đã đi một vòng quanh xe và giới thiệu chi tiết đến cho quý vị cái mặt cabo phía trước, hai đèn pha phía trước, ba đầu sốc phía trước, bốn khoang lốp, bốn quả lốp và bốn cái mặt la răng. Thưa quý vị, rất là kỹ cho quý khách hàng luôn. Còn bây giờ, tôi xin phép quý vị đi vào những nội thất bên trong của chiếc xe này. Là một chiếc xe không taxi, không chạy dịch vụ. Cho nên đây chúng ta nhìn thấy cái tắp lô tắp đi của nó đẹp không? Sáng và còn khá là tươi nhá đấy đến cái dòng Kia Spectra này là thì nội thất người ta sơn vân gỗ rồi nhìn rất là ấm cúng và rất là đẹp luôn quý vị nhá đấy đây chúng ta nhìn cái mặt vô lăng này không taxi dịch vụ lên mặt vô lăng của nó còn rất đẹp luôn không bị mòn quý vị nhá không bị mờ quý vị nhá và đã được chủ nhân người ta độ cái màn hình Android này rồi màn hình Android này là 8 triệu nhá quý vị nhá đó rồi là camera giám sát hành trình nhá camera lùi đầy đủ hết nhá và trần của nó trần nỉ nguyên bản theo xe từ đầu vẫn còn rất là căng nhá đấy không bị sần sù hay không bị xuống màu đâu quý vị đấy máy đại chất cho quý vị nhá đây bệ bước của nó đây rồi tắp đi vẫn là tắp đi nỉ đây và sáng này cái nhựa này chưa bị xuống màu đâu quý vị nhá đấy lòng cánh của nó đây đấy, rất là đẹp luôn quý vị đấy. kể cả là cái hàng ghế thứ hai đây khá là căng và không có dấu hiệu gì của sự rách vá đây tắp đi cửa phía sau đây quý vị đây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 đấy chúng ta mua chiếc xe này về thay xe máy luôn quý vị nhá đấy chúng ta phải đi xe máy quý vị đây lòng cánh của nó đây keo chỉ đấy đấy rất là đẹp luôn quý vị nhá đấy kể cả là cái cốp sau của nó nhá đây chúng ta thấy rằng là đây để tôi mọc trần của nó đây quý vị rất là đẹp luôn tôi mở cái cốp sau lên Đấy, tuy là mấy chục triệu thôi nhưng mà phải là chất lượng quý vị nhá đấy đây keo chỉ của cái cốp sau đây đấy, lỗ bấm này tròn xe đây sơn lòng của nó đây rất là đẹp sơn lòng nó vẫn là sơn zin mình sản xuất luôn hai bên hông đây không có bị đâm đụng một chút nào luôn đấy, kể cả là đây khoang lốp của nó đây vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá không bị mọt mục một tí nào luôn thưa quý vị đấy những cái năm 2003 2004 là chủ yếu là nhập khẩu về lắp ráp thôi chứ chúng ta thấy là không có đồ nội nhiều nhá quý vị nhá đây tắp đi cửa của nó đây chúng ta thấy rằng là à, tắp lô của nó đây đấy nội thất đây màn hình android rồi quý vị nhá đấy và bây giờ xin phép quý vị đây camera giám sát hành trình đây đấy có tem của nhà sản xuất luôn rất là đấy máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực ngon luôn đây tắp đi tắp lô của nó này nội thất đây màn hình là mình android đó quý vị nhá đấy còn bây giờ là tôi mở khoang máy ra để quý vị và các bạn kiểm tra xem là với giá bán 85 triệu chiếc xe này đã đạt tiêu chuẩn chưa đấy. và quý vị và các bạn thấy nó hợp lý đây thưa quý vị răng của nó đây Rất là sơn zin của nhà sản xuất nhá Các cái lỗ bấm đây còn tròn xoe đây Lỗ bấm đây Đấy tròn xoe chưa Này Đấy, Rất là đẹp U giảm sóc đây Vẫn zin đét luôn quý vị nhá Cabo đây sơn lòng đây Chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự công vinh Các cái lỗ bấm đây vẫn còn tròn xoe đây Quý vị Đấy Vẫn vuông đét nhá Lỗ bấm tròn xoe đây Máy đang nổ quý vị đừng gần không nghe thì cái máy nổ luôn Máy của cái dòng này cực êm rồi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 với sản phẩm này thì như đã cam kết từ đầu chúng tôi cam kết với quý vị là một chiếc xe không đâm đụng nha quý vị nhá không ngập nước máy gầm số còn đại chất luôn đó thân vỏ thì không ngọt mục nội ngoại thất đẹp Đấy, với giá bán là 85 triệu quý vị nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu một chiếc xe à, đi cả gia đình cho an toàn và điều đặc biệt nữa là chuẩn bị đón năm mới chúng ta đi về quê